chào quý anh chị hôm nay à, sang sẽ hướng dẫn anh chị pha cà phê tại văn phòng với một chiếc máy pha cà phê cầm tay mini Staresso Miza Sanchez máy này rất gọn nhẹ và đơn giản nha chị cái này thì chúng ta có thể dùng đi để cái chân này nó vẫn này dùng để câu cá rồi chúng ta chơi rồi vẫn ok giờ à. sẽ cho cà phê vào đây cái này chỉ cần hai muỗng không cần đầy quá là được hai muỗng lưng lưng thôi nhiều quá nó sẽ bị tràn ra cà phê này để dùng pha cái máy này thì cà phê nó sẽ ờ, mịn hơn cà phê pha phin tí thôi cho vào đây các bạn cho nước sôi đây nó có hai cái mức là nó là thằng đây là 60 ml là 120 ml đây sang cho uống vừa thôi sang chỉ làm tầm 80 ml thôi nhiều quá nó cũng lõn các bạn nó không được ngon cho đây 80 ml thôi ok xếp cái ly này vậy là hơi to và đây, đây, đây thì tinh pha các bạn nhìn thấy cái bọt kem nó ra như thế nè đầu tiên là sang à, chỉ hướng con tầm à, năm cái thôi để cho nó nó thấm vào phin á pha vào cái ly đây tiếp tục là ăn liên tục là tầm 35 cái các bạn đó bị đó. quá trình ép chúng ta ép tới cái đoạn nó chặt hơi nặng tay chút là ta dùng hai tay một tí còn bình thường nó loãng nhẹ các bạn nó xong hết là nó nhẹ rồi thế là chúng ta xong một ly cà phê espresso tại văn phòng trong vòng chỉ cần có vài phút thôi để các bạn thấy để mình hứng ra đây để nó để nó bẩn á à đây cái bọc kem lên đây các bạn rất là đậm luôn mình thì hay dùng cà phê nguyên chất ừ, chứ không có bỏ đường bỏ sữa này. hôm nay thì à, hướng dẫn cả nhà mình pha cái à, một ly cà phê như vậy hẹn video tiếp theo là mình sẽ pha một cái máy pha nó nhỏ cái máy này gọi là basic à, dòng mini cũng dòng mini cầm tay anh em nhớ ủng hộ kênh và cho sang những cái lời nhận xét gì đó để sang có những video sau tốt hơn xin chào và hẹn gặp lại